Đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục với phần đường dẫn lên cầu và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng chiều dài và đường dẫn là hơn 3,5 km, mặt cắt ngang là 19,3 m, được thiết kế gồm có 53 nhịp, trong đó 44 nhịp super T, 3 nhịp đúc hẫng và 6 nhịp dầm liên tục bản rỗng đúc trên đà giáo. Điểm đầu giao với đường Nguyễn Khoái và phố Minh Khai. Điểm cuối giao với đường Long Biên, Thạch Bàn, đường Cổ Linh. Hiện nay, đơn vị thi công đang hợp long các khối nhịp cầu. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, chủ đầu tư dự án, cùng với nhà thầu phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2 tháng 9 năm 2023. hàng trăm công nhân cùng với nhiều máy móc hiện đại đang ngày đêm nỗ lực để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ được giao. Đây là một công trình lớn có mức đầu tư cao. Mặt bằng thi công là dưới nước nên đòi hỏi kỹ thuật và sự tập trung rất cao đối với nhà thầu. Dự án được nhà thầu áp dụng các công nghệ thi công mới, giảm thời gian thi công. Việc thay đổi phương pháp đổ bê tông giúp nhà thầu chủ động được nguồn cung cấp nguyên vật liệu, giảm bớt chi phí cho khâu trung gian. Gói 01 VT2XL có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, với đơn vị thực hiện là liên doanh tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính, gọi là liên doanh Vinaconex Trung Chính, là gói thầu xây lắp lớn nhất dự án Đặc biệt, gói thầu số 1 các trụ giữa sông vượt dòng chủ, địa chất lòng sông Hồng phức tạp, có nhiều biến đổi hình thái, thủy chiều lên xuống, kết cấu công trình phức tạp, đòi hỏi độ an toàn và kỹ thuật cao. Hiện tại, toàn bộ các gói cầu dẫn bên phía Long Biên đã cơ bản hoàn thành. Hệ thống đèn chiếu sáng và lan can cầu phía Long Biên cũng cơ bản hoàn thành. Dự kiến, đến giữa năm 2023. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ hợp lòng và khánh thành vào tháng 10 năm 2023. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ có 4 làn xe lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội sang Long Biên. 4 làn xe gồm có 2 làn xe cơ giới, một làn xe buýt, một làn tổng hợp và giải đường đi bộ.